Chào các bạn, như clip trước mình có nói với các bạn là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà hàng chì dính vào mọi vật thể nha các bạn Thì à, hàng chì này á thì không phải là hàng chì như hàng chì điện tử nha các bạn Nhưng mà có thể hàng được uh, pin Thay vì à, pin thì mình dùng bằng máy hàng cell là mình bấm đó. thì ở đây mình à, không dùng đến à, hái hàng sale nữa mà mình hàng trực tiếp luôn như các bạn biết là cùng pin thì rất là khó hàng dính hàng chì thường hàng chì nhựa thông thường á, thì khó, rất khó là dính nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hàng có thể dính vào inox và dính vào mọi vật thể luôn nha các bạn thì đầu tiên cho các bạn tìm cho mình một loại axit acetic cái loại này có bán trên thị trường nhiều bởi vì cái loại này nó nó có thể làm giấm đó bạn làm giấm ăn á giấm ăn chúng ta làm á thì à, nó làm từ cái axit này ra axit này nó có độ chua nữa thì à, cái axit này nó người ta bán ở thị trường nhiều lắm nhiều hơn là cái axit sulfuric bởi vì nó có thể làm vào à, thực phẩm nha các bạn ừ. thứ hai các bạn phải tìm cho mình mấy cái pin cũ nè thì chúng ta sẽ lột ra lấy cái vỏ cái vỏ pin lấy cái vỏ pin nó bằng à, kẽm á thì cái đó nó này nó pha với lại cái à, axit này nó nó sẽ tác dụng là nó nó khử cái chất axit nó khử cái chất ăn mòn của axit tức là khi mà mình trét lên vật thể nó sợ nó bị ăn mòn á axit nó sẽ ăn mòn nhưng mà cái này nó có khử được cái chất ăn mòn của axit và nó làm bám dính cho cái nó tạo độ kẽm ra nó bám dính vô cho cái vật thể mình cần hàng các bạn còn cái chì này á, thì um, nếu mà các bạn mua chì lợi nhất thì 400 ngàn một ký lần á nhưng mà mình thì mình không có xài cái chì lợi nhất nó tốn kém lắm chì lợi nhất khó mua nữa mà tốn kém nữa đây là những cái thanh chì mà lợi nhất bây giờ mình uh, sử dụng cái chì à, chì à, chì lá này các bạn chì lá này thì nó bán thông dụng các bạn ra tiệm kim khí điện máy là có nó có, có chỗ nó bán đó. các bạn không có thể dùng cái chì này nha các bạn cái chì này thì nó có nhựa thông và nó cái độ dính nó rất là thấp không có không có thêm xài này không xài này được phải xài bằng cái chì này các bạn hoặc là xài chì là nhất là chì này muốn làm được vậy trước tiên chúng ta phải à, dùng à, cái axit này nhiều quá axit này và chúng ta à, bẻ viên viên pin này ra lấy cái vỏ này các bạn lấy miếng cho các bạn coi thôi thì chúng ta sẽ bỏ vào cái axit này nha các bạn các bạn thấy nó sôi lên không Đó. thì à, cái này cái trò chơi mà tết đến người ta thường chơi đó các bạn thì người ta bỏ vào một cái chai à, coca hay là chai gì một lít á thì chế à, một miếng axit này vào và bỏ cái vỏ này vào đậy nắp lại vặn kính nắp lại và quăng nó ra chỗ xa xa thì chút nữa nó, nó, nó xì hơi ra nó phồng lên thì nó sẽ nổ nổ rất là lớn thì cái trò này trò chơi mà tết nó mình <laughs> thường hay chơi nhưng cái ở trên đây mình không có chỉ được bởi vì nó liên quan đến cháy nổ nên mình không có chỉ các bạn được ha đó các bạn xem à, nó tàn ra thấy không đó. thì đây cũng vậy đây cũng là cái à, những cái à, loại kẽm nè các bạn bỏ vào cho các bạn xem ha ừ. nó sùi kỳ gớm lắm sùi khi nó tan không ha à, thấy không thì cái này để dùng để mà mình trét lên cái ờ, vật hàng nha các bạn thì mình ờ, khi mình mình ờ, hàng mình sẽ hàng chỉ cho các bạn xem đó các bạn xem rồi khi xong mà khi nào mà nó sôi nó tan hết rồi á thì lúc đó chúng ta mới dùng được nha các bạn và để khi nó sôi xong thì chúng ta chỉ việc lấy cái đầu của à, bông rễ tay các bạn thì mình cứ để thì mình à, chấm chấm vào thể vào thể hàng chẳng hạn như giờ đây tôi à, có cái đít của cái ghế nó bằng inox ha các bạn xem nó bằng inox nè thì bây giờ tôi sẽ hàng nó dính vô cái gì đó cái hàng thì chúng ta dùng cái mỏ hàng này nha các bạn 60W là được rồi 60 quá trở lên nha các bạn thì trước tiên chúng ta hàng thì chúng ta phải à, làm sạch cái à, đầu của hàng chúng ta sẽ cắt một miếng ừ, chì và đây là dây đồng loại à, ly rưỡi hai ly các bạn thì mình hàng sơ cho các bạn xem ha thì à, muốn hàng dính cái này vào inox nè dây đồng à. thì chúng ta sẽ đặt cái miếng chì này xuống vào cái chỗ đó cần hàng và chúng ta sẽ chấm miếng axit này vào axit này khi mà nó nóng lên á thì nó sẽ ăn dính cái kẽm vô với lại hai cái thứ này lại với nhau nha các bạn rồi chính là các bạn bạn thấy không dính chắc cực kỳ luôn các bạn bẻ nào gãy đồng thì thôi à để mình bẻ thử coi bẻ khi nào gãy đồng thôi chứ nó không không bùng ừ. Ừ. chắc cực kỳ luôn nha các bạn thì à, tới đây mình sẽ mở cái này ra và mình à, lấy pin này mình hàng xeo cho các bạn xem ha thì mình mở cái này ra lấy pin các bạn coi và đây là cột pin nó hay bị à, bung đó các bạn pin này không biết à, dỗm sao nó hay bị bung nó các bạn thấy không rất dễ bị bung và tôi hàng nó lại cho các bạn xem rất là đơn giản cứng tuyệt đối ứng tuyệt đối không ạ? À? chỉ có gãy thôi nha các bạn và để làm được ờ, cái à, chì để mà mình sử dụng thường xuyên hơn á thì mình dùng những cái loại chì nè như chì gọt bình nè chì nấu trong bình ra hàng tất cả cái này là mình nấu có mình có cái phương pháp nấu ra để ra cái loại chì mềm hơn để mình à, sử dụng nhiều hơn nha các bạn thì uh, clip này uh, ra sau này á, mình sẽ chỉ các bạn cách nấu chì này ra cho nó mềm ra nấu không phải tức là nấu cho nó pha cho nó mềm cái loại chì này ra giống như cái chì chì hàng các bạn để mà hàng thì như cái chì này nè nếu các bạn kiếm kiếm không thấy á kiếm khó đó thì có thể à, lấy à, cái loại chì này nấu ra nhưng mà clip à, hẹn các bạn một, một trong một clip nào đó nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nhớ like và chia sẻ nha các bạn